Hello, xin chào mọi người nha. Thì uh, mình hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người ngay cái khúc mà mình đang uh, nó đi uh, hết một cái trend giảm rất là sâu, rất là dài rồi. Ha, giảm sâu rất dài rồi. Hiện tại thì nó đang đi thị trường đang đi sơ quay. Đi sơ quay bằng cửa ngang của hai giá, sơ quay ngang hai giá nhé. người cửa hàng có hai giá có hai giá cả quá thì mình sẽ ưu tiên mình sẽ đi bên bông nha ưu tiên mình đi bên bông bên bông là như thế nào bên bông là mình sẽ đi uh, ngược màu lại cái cây mà cây nến chờ ví dụ như cây nến chờ màu xanh thì mình sẽ vào cái lệnh này là giảm nè rồi mình đang quy lệnh này ha thì tiếp tục thì vẫn dựa vào cái thị trường ta đi sẽ quay ngang hai giá ngang hai giá mọi người hiểu hai giá thế nào mà là cái khoảng cách của nến và JMA ta đi đang đi hai giá đi hai giá với nhau ha thì mình vẫn tiếp tục là bắt ở thị trường minh bông này vẫn ngược màu cái đến trời nha nó đỏ mình sẽ đến xanh này mà mình gặp thị trường đi y tính như thế này đi ngang đi ngang hai giá như thế này thì mình sẽ ưu tiên mình sẽ đánh binh bông ưu tiên đánh binh bông ha Rồi Win tiếp đúng không? Tiếp nha. Chỉ cần là mình nhận định à, nhận định được một cái trend rồi à, nhận định được ờ, cái khúc đi nó như thế nào và thế nó như thế nào thì mình sẽ dễ dàng vào lệnh thôi còn mà mình đã nhận định được thị trường mà chỗ ngay thị trường đẻo thì mình lót thông bốn cây phải dần nha rồi mình sẽ tiếp tục mình vẫn ưu tiên mắt bên bông ở đây nha thưa tiền bắc bình bồng thua tiền bắc bình bồng Quên nào? đây mình vẫn tiếp tục mình đu nha tiếp tục mình vẫn đu bên bông nè thì giảm cái này rồi nó cứ đang còn cửa dây ờ, mà a đi ngang hai giá thì mình cứ đu bên bông thôi Rồi vẫn tiếp tục mình nguyên này. Rồi nguyên tiếp nha. Mình cứ đâu, mình cứ đâu thị trường đang ngang hai giá thì mình cứ đâu nha, đua bên bông nè. mình bị lóc hông bốn cây thì mình phải biết dần không được cố chấp nha mọi người không được cố chấp với thị trường nha thị trường là sáu thì mình lóc là lóc không nguyên một giây luôn không có đùa được cho nên là là đúng thế thì mình cứ đánh còn mình đánh mà đã đánh đúng thế và mình lót không bốn cây là phải dần nha dần khoảng nửa tiếng một tiếng mình mới vô lại được thì hiện tại đó, thị trường chiều nay nó rất là đẹp nó đi như một cái ken đỏ tới hai mươi mấy cây đỏ luôn hai mươi mấy cây đỏ và sau mình nó trở về đi ngang hai giá nó cả bên bông rất là uy tín nãy giờ mình đánh theo cái trên bên bông mọi người thấy không rồi mọi tiếp tục đánh xanh cái này nha rồi cây này nó lên không kịp thì mình bị gãy mất một cây ở đây rồi gãy mất một cây rồi nha vì nãy giờ nó cũng đi nhiều rồi nhiều rồi thì mình nói cho mình cũng có lãi từ 100 đô mình lên được 669 thì cũng lãi được 569 đô rồi cây này vẫn về giảm tiếp được này vẫn đi bình bông được cái này nha để vẫn còn đi cái giá ngang vẫn còn đi thị trường xa quay hai giá ngang mình vẫn bắt được bình bông nha rồi cây này một cây bên bông tiếp này Rồi, mình đã win ha. trong nãy giờ mình khoan được nhiều đó thì nó vẫn còn hai cái giá ngang vẫn còn hai cái giá ngang mình vẫn bắt được binh bông á nên làm cái video này mình tạm ngưng tại đây tại vì mình nãy giờ mình hướng dẫn cho mọi người nó đang đi giá ngang như thế nào để cho mọi người biết cách bắt binh bông giờ xin chào mọi người nha